chuyện là tôi mới mua được cái món đồ này Và tôi nghĩ là nó có tác dụng với lại cái bụng béo của bạn sầu Nên tôi sẽ lấy ra và thử luôn Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm đến cái điểm nào béo nhất Đây rồi Bắt đầu massage Có vẻ như không xin nhi lắm nhỉ Này Rồi Sao không có cảm giác gì à Sâu hay là đánh nhầm chỗ rồi À <laughs> Đánh nhau đi Hình như cái này không phải là cho bụng Mà là cho mặt đấy Úi rồi Sao ông lại cắn tay của tôi như thế Nào chiến đấy Vào luôn Piu piu piu piu Piu À à à Piu piu Chiến này chiến này chiến này chiến này Chiến này Yeah! cho cô! Chào! Quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc Bước trên dồn vang trên đường hợp cảnh xa Cờ in mau chiến thắng vàng hồ nước Sung ngoài xa trên khúc quân hành ca Đường vinh quang xây xa quân thù Thắng gian lao cùng nhau lập trên khu này, đây có phải biểu hiện của chữ chê cơm, chê cháo không? Hay là cái bát không may bị vỡ nên là mới chê đúng không? Sao lại cào đồ ăn như là cào ướt vậy hả? Nó có thối đến mức đấy đâu hả Tại sao bạn lại lại lại có cái động tác như thế đấy? Ừ? Nào, kiểm tra lại đi Này Thôi đấy Các bác thấy thế có chấp nhận được không? À, là nào? Ra xong lại ăn Thế rốt cuộc là thối hay là không thối? Là ăn hay là không thích ăn? Ừ. Thôi mai đổ cho cái bát nhé ừ. Nhà nghèo quá, bát vỡ hết cả rồi vào hát bài hát mới cho các bạn nghe xem nào Thế giới này là của anh và anh có quyền ăn bắn canh Vực sáng tất cả đèn xanh Anh vực đèn đỏ Thế giới này là của chị và chị có quyền uống sắt xỉ Thế giới này là của em và em có quyền ăn, ăn cà rem ăn cà rem Không thể thối à ừ? Người suốt ngày mà không thể thối à Để xem nào Yêu ơi thối quá Này ngồi đi ông thối á, yêu ơi, sao nào Thối mà, kiếp thối lắm Này, ngửi lại đi Không á Này, liếm như cà lem mày á Thôi đừng liếm kinh lắm Ui, càng liếm càng thối đấy Này, ngửi lại xem mà xem Đừng có liếm nữa Nhá Làm biết bao nhiêu việc Rửa tay chưa mà cứ liếm vậy Hả? gửi lại xem nào Ôi dồi sao chua thế nhỉ Này, gửi lại đi Thấy chưa? Chua này không liếm nữa đúng không? Ngồi đi Thấy chưa? nào hít mạnh vào hít một hơi mạnh vào nào trời ơi sọc mà đến chết mất thôi đúng không nhận ra cái chân mình thối chưa trời ơi sau về rửa tay rửa chân sạch sẽ đi rồi lên giường nhá. Ừ. ai mà nằm lên giường như này đâu xong và chân tay thì bẩn thỉu ngồi lại đi